ok anh cái bánh kiểu à cái bánh kiểu đôi mặt cắt rất là sắc ngọt không bị nổ nhôm hay nôi nhôm nhôm sinh pha dày 2 đi 2 ke vĩnh cửu cho hệ sinh pha không bao và cánh của hệ sinh pha đây em sẽ dập uh, cái nhảy cánh hệ ngắn quá dập cho cánh cửa đi mở quay của hệ sinh pha 55 và đây là bên em thì ờ, cũng đã dập cho các cái ờ, phôi nhôm rất là nhỏ dập ke vĩnh cửu như cái hai hạt nhảy đó và, vâng, và ngày hôm nay thì em xin giới thiệu cho anh tất cả anh chị và các bạn làm thêm kính một dòng sản phẩm à, đột dập khiến cho cây nhảy và cây vĩnh cửu của hệ Siva 55 và các hệ bất cạnh như kiểu PMA, Zima, Odovian, Zonkai, Windows Đấy. và đây là một con máy con máy đột dập thì uh, nó với uh, ờ, mức đầu tư vốn thì uh, rất là thấp để anh chị và các bạn có thể là làm việc thay vì anh chị và các bạn dùng ép góc thì chi phí của nó rất là cao ngày hôm nay thì anh chị có thể là đầu tư con máy đột dập như thế này thứ nhất nó sẽ đảm bảo nó làm cho anh chị được tất cả của hệ sinh năm năm cả cây nhảy và cây cây vĩnh cửu và cái thứ hai nữa là anh chị nếu có làm thêm cả các hệ bên cạnh như kiểu của PMA, Zima, Pro VN, Dông Công Cai, Windows thì trên con máy này bên em đều có thể là làm được hết đó và ngay sau đây thì em sẽ giới thiệu chi tiết chức năng từng dao cho anh chị và các bạn có thể là được uh, hình dung rõ hơn uh, ờ, dao số nhất dao ờ, số 1 dao số 1 thì sẽ dập cho khung bao vách kính khung bao cửa sổ của hệ Sifa dao số 2 đột uh, khung bao của các hệ bất cạnh và khung bao cả nùa ra số 3 đột uh, cây uh, ốp móc của hệ nùa 55 dao số 4 là đột uh, nối thoát nước của hệ sinh pha 55 ra số 5 là đột cho cánh cửa nùa của hệ sinh pha 55 ra số 6 đột nỗ bến xe à, tiếp theo phía bên này thì à, nó sẽ gồm có 4 dao dao số 7 à, đột cho cánh cửa sổ mở quay của hệ 5 năm à, dao số 8 à, đột cho cánh cửa đi mở quay của hệ 5 năm cái này thì uh, trên con dao số 8 này thì anh chị có thể là dập được cả một hạt nhảy và hai hạt nhảy trên con uh, đập con đột dập này nếu như mà anh chị muốn dập một hạt nhảy thì anh chị chỉ việc uh, đưa vào một bên thôi đưa vào một bên bên này đó thì anh chị hãy dập xuống dập xuống thì nó sẽ dập cho anh chị là được một hạt nhảy còn nếu anh chị muốn dập thêm một nỗ hạt nhảy nữa thì anh chị sẽ đưa sang một bên và đó là chúng ta sẽ dập đó thì chúng ta sẽ có hai sản phẩm ở nó là hai hạt nhảy của cánh cửa đi mở quay của vệ sinh văn năm tiếp theo ra số 9 ra số 9 là đột cho khung bao đột cho khung bao cửa đi khung bao cửa đi của hệ sinh văn năm đó à, đối với ra số 9 này sẽ đột khung bao thì là sẽ đột chính tâm cho anh chị các bạn đột là chính tâm tiếp theo ra số 10 ra số 10 đột à, cho, cho cây nhảy cánh của các hệ bên cạnh như cả Olovien, Dông Tai, Zima, PMA đó hàng dao số 11 đây là một con dao à, cải tiến mới của bên em thì uh, con dao số 11 này nó sẽ tích hợp đó là đột dập với cây nhảy ơ cây vĩnh cửu cây vĩnh cửu cho không bao vào cánh của hệ Sivan 55 à, nếu uh, trường hợp anh chị và các bạn uh, muốn dùng cây vĩnh cửu ấy thì anh chị uh, sẽ dùng con trên con này Đấy, dạ vâng đây là cái sản phẩm uh, sản phẩm mà em đã dập đó đảm bảo hàng nhập khẩu chính hãng Sinfa Quảng Đông giày 2D2 dập hạt cây nhảy ơ cái vĩ kiểu cho hệ sinh Sinfa 55 cái con dao này thì anh chị có thể dập được cả cây nhảy ơ rồi dập được cả khung bao và cánh luôn đây là cánh anh chị dập trên hai cái nỗ này thì chúng ta sẽ có sản phẩm đó là hai cái nỗ của ke vĩnh cửu của cánh à, đối với dòng sản phẩm được dập mà hàng nhập khẩu này bên em ấy, thì ờ, anh chị có thể thấy với thiết kế bầu ờ, nhôm bầu hơi bằng nhôm thì nó sẽ đảm bảo cho vấn đề là tuổi thọ và cái độ bền của nó sẽ cao hơn rất là nhiều tôn thép của nó rất là chắc chắn anh chị có thể thấy này đấy tôn thép rất là chắc chắn và đặc biệt điều quan trọng hơn nữa là hàng nhập khẩu bên em thì nó sẽ khác biệt so với hàng trong nước à, cái hàng trong nước thì chất lượng dao thép này nó sẽ không được à, tôi luyện cho nên là khi dập một thời gian à, thì à, dập nhiều ạ thì cái vấn đề là chất lượng dao của hàng trong nước nó sẽ kém hơn nhưng hàng bên em là hàng nhập khẩu cho nên là chất lượng dao này sẽ được tôi luyện thế này sẽ đảm bảo cho anh chị và các bạn dập sẽ không bị nổ nô nhôm hay nổ nhôm móc nhôm đấy sản phẩm rất là đẹp đây ạ dập không có vấn đề không bị nổ nhôm hay nô nhôm gì cả Vâng, ờ, tiếp theo trên con máy này thì ờ, bên sẽ có tích hợp cái cốc lọc khí Cốc lọc khí này rất an toàn Nó sẽ bảo vệ Thứ nhất là nó sẽ tích hợp cái khóa tạm thời Khi anh chị và các bạn không làm việc Thì anh chị có thể là khóa lại Khóa lại thì ờ, cái bàn đạp nó sẽ không hoạt động Nó rất an toàn Nếu khi anh chị mở ra thì nó sẽ mở lên Mở lên và chúng ta bắt đầu làm việc Đó Dập hơi, rất là khỏe Nó sẽ thứ hai nữa là nó có, có tác dụng nó là lọc cái nước ống nước ở trong cái dây ờ, bình ờ, hơi này ra thì nó bảo vệ cho các cái bình hơi này bầu hơi này nó sẽ không có bị ờ, bị nước bên trong này nó bị han gì, cho nên là cái tuổi thọ nó sẽ tốt hơn rất là nhiều tiếp theo là sẽ tích hợp hai cái giảm thanh hai cái cục của hai cục giảm thanh anh chị có thể thấy thì khi anh chị làm việc nó sẽ chống ồn hơn đó, nó chống ồn hơn đó Đấy, rất là êm anh chị bạn rất là êm Đấy, đảm bảo không là bị ồn đó vâng và hàng nhập khẩu bên em thì sẽ có cái tem mát anh chị thấy đây này tem mát mang thương hiệu của công ty Factor của công ty Factor đó đảm bảo là hàng nhập khẩu 100% đó à, ngoài ra thì ờ, anh chị có thể thấy bên em đây là tất cả những hàng nhập khẩu thì sẽ có các cái ờ, thùng gỗ đấy những cái hàng thùng gỗ này khi bọn em nhập về thì sẽ còn nguyên đai nguyên kiện như thế này anh chị có thể thấy luôn đó, hàng nhập khẩu đảm bảo là 100% ngoài ra thì à, cái hàng đột dập cây nhảy ra thì bên em còn có những cái dòng à, hệ à, dập khóa hệ 55 và 93 của Sinfa anh chị không có vốn đầu tư để làm để mua cái đột dập thủy lực thì chúng ta có thể là mua đột dập khóa như thế này đột dập khóa này bên em thì gồm có 11 dao đó chuyên làm cho khóa của hệ Sinfa 55 và hệ 93 và ngoài ra thì bên em còn cung cấp tất cả những dòng máy khác như máy cắt nhôm hai đầu máy phay đố đột dập đánh khí con khóa à, mọi nhu cầu thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở phía bên trên màn hình hoặc là liên hệ với anh em Khải 0963 296 146 0869 296 838 à, hoặc đến một trong hai cơ sở gần nhất à, bến ngoài à, Hà Nội thì là bến xe Nghĩa Hà Đông Hà Nội trong à, khu vực miền Nam thì là 621 San nội Hà Nội và nếu Đức Thành phố Hồ Chí Minh để được à, tư vấn và báo giá tốt nhất anh chị à, hãy đăng ký kênh để được theo dõi và xem thêm nhiều những video mới hơn một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn